Xin mời bạn uh, trình bày. Y3 đi liệu học gì? khoan nhảy vô trong liền các bạn phải chia lại ba đi liệu học ba vấn đề sau đây euro andro và sex rồi sau đó mới bắt đầu đi sâu vào rồi xin mời tiếp tục em nói lan man quá mọi bạn không nắm được đâu Trời. các bạn sẽ không nắm được ý em nói đâu Trời. mời một bạn khá trên bài dạ mời bạn um, dưới đây xin mời xin tên lớp và trình bày nhớ cho mọi người coi từ cái lỗ mũi của mình Trời. Dạ, dạ. các bạn phải nói gom sau khi gom xong rồi các bạn mới bung ra từ từ nếu bung được thì bung mua không được thì đừng bơm cũng được em mới vô là em nhào vô sâu liền là em sẽ vướng liền em sẽ bị kẹt liền mời bạn ok mời bạn ngồi xuống đi dạ, ờ, dạ, Andro ờ, chứ không phải androgen andrology trong andrology thì nó sẽ có nó gọi là nam khoa còn androgen nó chỉ là một chất nam tính thôi rồi tiếp tục đi dạ, thì mình sẽ học về cái ờ, tác dụng của nó trên phụ nữ hoặc là đàn ông thế nào mình sẽ học thêm một hành nội là thằng testosterone trên phụ nữ và nào và một số cái xu hướng tình dục ờ, không lành mạnh khi mà có cái hành lên cao phức tạp nha câu nói đó chỉ nói vậy thôi nha cái thực tế không phải vậy trời Ví dụ như Putin hiện nay androgen nó không cao đâu. Tập Cận Bình hiện nay androgen không cao đâu. Và đặc biệt là quý lý viên hạt bạc hàng xeo các bạn thấy không có cộng lòng mài nào hết. Một người đàn ông không có cộng lòng mài nào thì không thể có androgen cao được. Okay. Cho nên khi chúng ta kết luận đừng có kết luận vội. Trong y khoa đừng kết luận nếu như chúng ta chưa có đủ những cái bằng chứng hoặc những tài liệu tham khảo. Hay, được chưa? Rồi, còn gì nữa không? Yeah, ok. Rồi bạn uh, ờ, Thánh Thảo hả? có bổ sung gì không dạ. ok thank you